Xin chào anh em, thì hiện nay em đến sân chơi của người ta em không nguồn được nắp đĩa quân hột hay cũng không chạm tay hột dẫn đến cái việc anh em chơi 10 trận anh em thua cả 10 đấy thì có cách nào để anh em giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì thì em nên theo dõi clip này clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái thiết bị một cái công nghệ mới nhất hiện nay nó sẽ giúp anh em đánh bại mọi sân chơi mọi sòng suối mà anh em không cần phải luồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho em cái nắp này cái đĩa chợ này và một số quân hột chợ đây những quân hột chợ này đã được chính tay tôi bo phá góc cạnh để chống lại tất cả các thầy thợ anh em nhé Đấy, tôi sẽ dùng mũa này và ngoái đèn và lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ thì với cái thiết bị này đấy anh em có thể là áp dụng vào mọi sân chơi đấy mọi nát địa mọi quân hột đấy hột chợ hột câu chuyện đều được em nhé hay là nắp quấn băng keo quấn chỉ đều được em nhé không ảnh hưởng gì anh em ạ đây tôi sẽ lau khô đi không chạm tay vào hộp anh em nhé ngoài ra cơ sở tôi tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná game hack trên điện thoại anh em cần anh em cứ thể liên hệ hoặc đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ tư vấn cụ thể cho anh em thì trước tiên đấy thì tôi xin phép với anh em là chứng minh anh em cái nắp cái đĩa và bộ hột này của tôi nó hoàn toàn bình thường à, tôi sẽ soi đèn cho anh em à, hột soi xuyên nhé ok Đấy, rất là trong em lưu ý nhé những cái quân hột công chuyện em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợn được không được soi xuyên như vậy em nhé đây đĩa đây Đấy, soi xuyên nha nắp cung vậy đây ok chưa anh em thì trên tay tôi này thì lâm châm đây lâm châm trắng thì rất là ít anh em nhé đấy thử lâm châm cho anh em đấy đĩa hộp không hít đây ok nắp cũng vậy đây anh em lưu ý này nếu nó đổ chuyện anh em thử lâm châm đấy chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ cái thiết bị đó như thế nào ngày mai tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì uh, đây nó là cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay Đấy, với cái máy đánh tài xỉu này thì anh em chỉ cần mang cho tôi một cái máy này tới sân chơi Đấy, nắp đĩa quân hộp của người ta và em ngồi ở vị trí một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe được âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được rồi nó sẽ phân tích và nó báo dung cho biết được tài tài hay xỉu của em nhé thì tôi sẽ cầm trên tay và tôi sẽ test thử cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó anh em nhé Đấy, anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em ấy xỉu máy báo hai dung anh em tài với tôi đấy như thế này đây máy báo hai dung anh em tài với tôi tài này 11 nút ok đấy lưu ý là ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại để nó nghe được cái âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra đấy nó sẽ phân tích và báo dung cho biết tài hay xỉu máy tiếp tục báo hai dung anh em ấy tài với tôi tài này 12 nút đấy tôi sóc dài đều được vì bản thân ấy cái máy này nó nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa anh em nhé máy báo một rung đây em ấy xỉu tôi xỉu này 10 nút ok thế làm sao nó lại nghe âm thanh mà nó phân tích được thì em biết rồi mỗi hột tài xỉu này nó đều có 6 mặt khác nhau mặt nhất của một nỗ thì nó sẽ ra một cái luồng âm mặt nhị hai nỗ nó sẽ tạo ra hai cái luồng âm khi rơi xuống đĩa Đấy, mặt tam ba lỗ thì khi rơi xuống điện sẽ tạo ra ba cái luồng âm mặt tứ mặt ngũ mặt lục đều như vậy thì cái máy mình nó sẽ nhận biết được cái luồng âm phát ra của bản nào rồi nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé đấy nên là chỉ cần để nó nghe được âm thanh là được em nhé máy báo một dung đây anh em ấy xỉu tôi xỉu này tám nút ok đấy cái máy này dung rất êm nhé đây tôi cầm trên tay đây hay em để trong người không hề phát ra tiếng động tiếng kêu nên em cứ yên tâm đấy anh em đưa vào mọi sân chơi không có một cái máy nào phát hiện ra không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh ở trong người nhá máy báo hai dung đây anh em tải luôn tải này ok đây tôi sẽ để đĩa này để anh cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi cái máy này thì chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào mọi sân chơi cũng tạp âm tiếng ồn em đều chơi được em nhé máy báo một dung đây em lấy xỉu tôi xỉu này bảy nút ok lưu ý nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được Đấy, nắp quấn băng keo hay quấn gì đều được không ảnh hưởng gì nhé mình chỉ cần để nó nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là nó phân tích nó báo ngược lại cho em biết được tài hay xỉu nhé máy báo một rung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này 6 nút ok đấy, công nghệ mới nhất không để lại bất cứ tăng tích gì đấy anh em vào mọi sân chơi mọi trò chơi đều được đấy, sắp sóng hai ba giây là đã phân tích xong nó báo cho em biết nhé